Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Hello tất cả anh em nha à, Hôm thì Khải sẽ tiếp tục à, Sau khi ờ, tham khảo thì Khải nghĩ mang đôi giày thủy số dòng đẹp hơn Và Khải à, sẽ ép đôi dòng đôi giày thủy số dòng nha nè, Đó là phôi này Khải đi mua đồ đạt đã Đi mua, đi mua hiện 1 Hiện 1 nào Hiện 1 nè Hiện 2, hiện 3 Này đã tống kim đủ điểm rồi Có điểm dư sức một hai ba rồi ấn một thủy này ấn hai thủy này ấn ba thủy này ok Rung tinh 1, đầm tinh 2 Rút mấy cái này hết cho nó khỏi chặt rương nè Rồi Lấy <clears throat> Lấy tóc nè Nam Tóc 39 Đó, đụng mà nó đánh máy con mà ra lại rương con kiếm kìa Bây giờ nó Tinh 1 Không em ơi Hiệu 1 viên một bốn viên đại nó bỏ nó bỏ cho viên thì tinh này nó bốn viên nào à, em coi dư phú viên rồi này F1 thủy tinh ba đại là 40 rồi. đúng rồi F1 thủy tinh anh một thủy tinh lên một thủy tinh lên hả à? một thủy tinh lên ok thử nha sáu tinh lên <laughs> em lại, em, em thêm dương đại, em thêm dương đại, em thêm dương đại. à, dòng uh, đâu em dòng uh, tóc 40 tên nào à. đúng rồi ơi thế tình giảm này tới thì tin hả à, tin anh em nhiều thì tin em nhiều hello tài ngô nha thôi cỡ đi anh em ơi nó xin bot cỡ nó em ơi khải không quan tâm khải khải không đi phá ai cả khải chơi Sao bình thường hên xui biết sao em đôi nào đánh đấy không biết nó mới đánh tới con thứ hai ra tiếp anh nãy giờ nó đánh ba ra hai ba rương rồi <coughs> trời ơi mình cứ mang ra bến tàu mà đánh sợ 40. đéo ấy là tiếp tục dùng chón anh em à tiếp tục dùng chón dùng chón đúng rồi đâu rồi mình ép mình toàn hút một đập một Hút Được. Dạ. một thủy tinh, đọc một thủy tinh Hiện hà... ơi cái này à, xém lộn rồi à. Ấn à, một Ấn một chó nha Nam Hôm, một chó. hôm qua nói chuyện với Viết Khải nói lộ cái bí mật mà ông tu đá màu á Bữa nay bị phít rồi À, ghê vậy mà à, cái đó mấy cái đó mấy ngày trước rồi mà cái đó mấy ngày trước rồi mà ừ, ờ, mấy ngày trước bữa nói đúng rồi đó là cái đó chắc, chắc, luôn rồi chắc ai nghe rồi chắc ai đâu nghe cho cái đó mình lợi mình mà ngon nhưng tự nhiên chẳng chi kể cho phải nghe cái vụ của mình lên bảy quả mà cùng màu đánh cũng được á ừ. là do nguồn gốc từ từ đùi dương á ừ. ban nổi riêu là mà chắc nhảm lên Trời. đánh không được nhảy màu theo á đánh không được nó kiện ad chắc nhảm này hết là thật cho đúng rồi không cho hiện màu thì bọn tôi đá màu nó không biết đâu nó dùng sinh lực để, để đá luôn thấy mấy ông cứ đi cứ chắc nhảm lên chắc nhảm là để cho người ta có biết màu của mình sinh lực nè đá màu theo ban hội á rút sinh lực nó không được sinh lực hiện hai nha anh em vô đứng trong gặt quả chung với nó luôn được hai đàn đúng rồi em ơi tự rút mà tự đang rút mà một thủy tinh Đó, cần gì phải tân anh Không cần, không cần Hả? Trời cần gì em lúc đọc thôi, không cần đâu Nghĩ sao rút mà đi một thủy tinh giờ Giờ được rồi Đập vô Đập một viên thì tinh Đập một viên thì tinh ba đại là đã 18, 19, 20 rồi mà Phẩm chất xấu này khác ở đâu Đúng không? Phẩm chất xấu khác ở đâu giờ Mình động thủy tinh lên à, hai hai trăm tròn ở điện tinh đấy hơn xua đây thủy tinh này ừ nó hơn xua rồi không tỷ lệ một trăm trăm đâu ép đồ này ảo ảo lắm em hôm qua đó nè một thủy tinh ba đại auto 18 x 19 x mà nó xịt 15 x đó chịu luôn ảo tung chảo trăm tám rồi tiếp tục cắn họ cắn họ dùng hai thì tìm ra rồi có ngõ dòng hai nha ngõ dòng hai tìm trên 15 là đánh được rồi Cái ngõ dòng hai Trên 15 là được, không cần nhiều Được, này dùng một Nói chung phôi càng cao thì rút phẩm chất nó càng cao hơn Phôi thấp thì phải bù thủy tinh vô Đúng rồi có 10 anh phải không? mười không lấy mà đơn cái, cái cái này anh phải lấy trên 20. Cái này anh phải lấy trên 20 cho phẩm chất cao em ơi. phải dạo đi em đôi giày vậy đẹp này mà sống dòng lại 300 vạn đi bà <laughs> đó một thị tinh vẫn 180 mấy nè em đó nếu dòng căn hộ có hai thế mà mình phẩm chất 6 là lên được 2 lít ép, ép cái áo này, cái áo này phẩm chất 7 mà lại xịt cái dòng kháng hỏa áo đâu cho nên bang xem nó sao lại xịt mà hai thủy tinh sao lại xịt được hai hai thủy tinh mà cũng xịt đồ cấp 10 phẩm chất 8 anh ơi đồ cấp 10 phẩm chất 8 còn đồ cấp 7 thì mới phẩm chất kia thôi phẩm chất 7 ít nhất phải 3 đến 4 thủy tinh Mới được 8 thì mới, mới, mới auto ngon Rồi iPhone 17 Rồi lên đôi giày nữa Cho nó đẹp, cho nó đẹp trai Kháng ngõ này Tinh tinh ba này Tinh ba này Rồi Đây này Đây này Đây này rồi, vô Không gắn nút phòng trăm tám rồi Phôi này Tinh ba này Hiện uh, hai này làm thì tinh 13, 4, 5 Lục Một tử đập một tử Tử nè Đó, rút một đập một chết đấy em Rồi bằng hai bằng hai hai phần chất tám mới khỏe vậy bảy đậu sần ha bảy có hai bốn nha bảy hai bốn thì viên thêm thì tin thôi đúng ba viên cho ba hai 25 nó bình luôn mình phải ép mình lên dùng cái từ mà ba viên lên với cải hai ép à, đừng dùng ba từ đừng ba viên hai lần tiếp tục nội lực cái gì em cái đó là cái đó là ba viên là lên rồi đó nhưng mà anh anh muốn chơi chắc luôn đó tầm này anh chơi sách đồ full nộp rồi em ơi không có phí nữa đâu chơi lực một thủy tân mà em ăn xui mà nội lực này nội lực dùng cuối nào nội lực dùng cuối anh em ạ à. 56 má mắc dữ <laughs> trăm mấy chục vàng mà lực à rồi đợi rồi cho tao mình còn món nào nữa không nội lực dùng cuối ở nào đẹp đẹp mà có chứ có cái bán đất bán đồ xịn luôn chứ làm luôn là nhanh rồi thì bán rác còn lãi hơn rác tẩu rác tẩu nó lãi bằng rác đâu <laughs> hello anh mai kim thạch nha hello anh ơi chúc anh xem live vui vẻ nha em ăn à, đếp ép của đôi giày thủy xấu dòng nha anh em sinh <clears throat> lực nỗ lực những gì đây nội lực ok lực hiện ba hôm trước mình trả bốn kim không bán mình đi ép ép tầm bốn kim cho mấy anh ừ, ừ ép, mình nó vất hơn mình mua thẳng nó nhanh ấy. ép tầm bốn kim cho mấy ừ. hiện ba nội lực nha nam sao không ép cái đao đi em đây anh ơi cái đao em mới ờ, trong băng mới đưa xài đó anh ơi em đang chờ một cái đao xấu dần đó em ép luôn đao này em xài tạm rồi lâu lâu là ơi top năm ok có lóc đang chờ em đai một tứ không luôn ừ em đai tứ không có lóc bạn hôm uh, hôm uh, mình uh, xem thằng thằng thằng, thằng lâm tử nha ấy nó Được nó nó ấy <clears throat> phải à, ấy ấy xong nhá để cái dòng mà dạ đường còn ờ, chiếc nhẫn may mắn không địa điểm đấy không đâu có đâu à dòng băng xa đấy băng băng băng trăm tám sáu thoát Xin... ra sau đầu nó, nó lại đăng nhập lại vào nó, nó mới đập ok à, đầu dương như dương nói là cái sinh ký dòng cuối một điểm cũng được á canh giữ ta hút một thủy tinh nó ra bảy à. còn gì tinh không còn đúng một viên thủy tinh bây giờ nó hai hai mươi hút hai viên đại nó ra bảy mà mình tìm phôi nó khó thì mình hút một điểm đi một thí tinh nó ra bảy ai à, còn thí tinh đồng báo nhân viên này ép cái này em ơi ai à, còn thí tinh không à, cái nhân viên này à rồi rồi chiếc cải giờ làm chung cái vờ này anh nhờ công cấp à, đạt hả ờ. <laughs> ok đạt ơi <laughs> đánh lâu không lạnh tương dương vắng người nè nhìn dương ơi toàn ta, tối khải tối khải 600 xu luôn trả 200 xu lúc này luôn sao sao sao tại đánh lâu không trả 200 xu lúc này luôn Đạt chơi S7 không? Có đang chơi S7 đây. Ừ. Trên đi. Làm anh ngon quá. Bên S7 cày chua ờ. quá. Chua à? Rồi, dòng cuối nữa xong em ơi, xong đôi dậy. Đó, phun đồ 6 dòng anh em. Ủa đâu rồi? Tương Dương bán ngựa này Dương. Cái giày này nó mắc hết rồi còn gì nữa. Ừ, mắc rồi này. Áo hôm qua mới ép đang tìm cái thằng đọc đẹp mà đọc nó ngồi bán hai trăm rưỡi bạn lít nó ờ để đôi giày này chỉ hãy cho xe thôi cái giày này trước hãy ép từ đầu server đến giờ cho đủ bộ lục luôn là cho nó may mắn đúng rồi thôi là khải sớm trong show hết nợ nha thôi là khải sớm trong show xin cưới trong cuối nè đâu cái tin này dương trả khải mà dương mượn khải nhân viên á ở đâu mượn nào ta à, ok mượn nào hay tôi quên rồi <laughs> thôi tám trăm à, thói tám trăm dạ. ok xấu mất rồi rồi trả hai trăm lúc nãy nha rồi em dịch à, trả hai trăm lúc nãy ok thì tin là tránh được rồi ok nó về vậy đây mà nhưng ép cái nón sáu dòng đó dịch ừ. tập kháng hỏa thiếu một viên đó à à ok à cái phôi à, à, à đó ngồi bản đồ của em em chào đồ một tí <laughs> đồ rút phôi phục sinh khí một điểm để coi em dạo đồ em có nhiều hơn không một điểm thấy căng quá <laughs> không có căng đâu mà mốt đi rồi cái mút ra nó vẫn lên được mà mút ra rồi rồi có khải đồ số dòng nhiều lắm rồi, rồi. còn hai à, điểm hút mà từ phòng thủ vật lý đa hút một thì sao phôi dạ, tìm hai ô ra giờ dạ, một điểm với một biến nhưng mà cái nguyên vị anh bỏ vô anh hút ra một cái một cạnh má là một điểm phải nó khảm mới là ấy khảm mới là tỷ lệ thịt lên mình hút rồi hút rồi nó vẫn lên được ờ, hút bình thường không đúng rồi biết à hút thì nó vẫn mắc được các bạn hút mắc được các bạn giờ còn có ít đồ này vòng hai này hai sáu quá chứ không phải là cứ cứ hút mà sinh khí nó hút sinh khí cao mà nó khảm mà nó là cao đâu ừ. không hút vô là đái phẩm chất á càng cao phẩm chất cho là sướng thôi vô thì tin này đường nào vào như tin này ừ mà phẩm chất cao nó sướng nhưng mà mình chỉ cần phẩm chất bảy thôi mà mình thì dạ. dạ. mình thôi tám lên đâu ra đâu định một rồi ok man ok hút, hút huyền tinh mấy đấy hút huyền tinh mấy đấy tinh một tinh một cộng ba người tân rồi vô keo nãy ngồi bán ngạc của là của khải qua mười viên lam có rồi em đủ rồi em ơi thật xấu đủ xanh <laughs> thôi vô đây em có mẹ rồi đằng nào cũng mười chín hai mươi, vô thì tin này khải nghĩ không sạch được đâu đằng nào mười chín hai mươi rồi một lần phun tiểu hút một đập hai rồi, vô Nói chung 20 thì nó mới đẹp 20 nó mới đẹp, 19 thì tầm lao quá 20 à, ok Xong, xem sức độ 10 mấy 20 10 anh ơi Nó giận với 20 Đẹp không nè Quá đẹp Đó Không lần đầu Lần đầu tiên trải ép được suôn sẻ <laughs> Hôm qua này tính ra suôn sẻ mình rồi cái phần đòn cần chiến còn vô thì tin mà nó vẫn 19 ta Má, một thị tinh bao nhiêu đại auto lên rồi lên 19 đâu. Đúng rồi, đồ độ cấp 10 á, hẳn đồ rớt 19 giống như ừ. mát, kháng ừ. vậy, kháng khoa ừ. mà rớt xuống 24 là cũng phải ừ. chịu. Rồi, ok rồi anh em sẽ đồ pin rồi đấy. Mai đừng đấu. Cái áo là giảm cấp không nói, chứ còn những cái đồ cấp 10 là nó tự động nó rớt điểm là. Ừ. Rồi. Sức mạnh 90 ép đồ cấp thấp thì nó dễ, dễ lên hơn à? đúng rồi anh cấp thấp dễ lên hơn đồ cấp thấp thì chắc chắn nó là 25 luôn còn đồ đi đồ cấp 10 á là nó 24 25 đồ cấp 10 này như này dòng khăn họ đó nếu mà thực tình đồ cái đôi giày cái dòng khăn họ lúc này á nếu mà giày cấp 5 cấp 6 thì em chỉ cần bỏ ba thì tin là em lên rồi đồ cấp 10 em thêm viên nữa thành 4 viên đồ cấp 10 nó khó hơn một nhịp mấy công xịt 24 6 ừ, nãy xạo á nãy rung tay bỏ thêm <laughs> nãy là ai cũng nói ba cái tên trung tay bỏ thêm không mười đồ không có đâu khải là thằng nhân chất rồi rồi đẹp trai luôn nè xếp đồ quá bình luôn rồi anh em anh em anh em xem lại xếp đồ nha nó xếp đồng bang nói chung gia truyền này thì hơi cùi bữa nào ader ra chức năng mở mạnh á khải sẽ khép lại ép lại kiếm cho 20 rồi ra lẹ lẹ nhưng đã một mớ áo hiệp cốt nữa ừ 27 18 đến 200 random thôi anh em ơi công thức nó như đó random ai nhân phẩm cao thì nó lên 19 rồi nhân phẩm đẹp thì lên 200 luôn đó chứ nó cũng nhiều đó à Hôm chứ đâu anh à, anh pha phong ca ghé ép giùm cứ bao tay 3 cấp cơ à? bao tay 2 cấp 23 ừ. bao tay 9 x ừ. rồi 9 x à, hai skill 9 x đam to và luôn lực tay bao nhiêu lực tay bây giờ đang bao nhiêu lực tay uh, lúc nãy 7 k 8 khải vừa ép lại lực tay còn 7 k dồn máu để đánh liên đấu hôm hôm qua là tăng uh, 82 82 lực tay 7 k 8 nhưng mà đây đi liên đấu á liên đấu là giảm bớt lại đỡ đỡ cái gì cầm máu cao một tí đỡ trụ quýnh cái bang đỡ nghe mi ban mình nghe mi bên mình nó quýnh cái bang bên kia nên là dồn thêm máu lại một chút khải đi đi ờ, ghép giùm cái đai lưng xương tinh rồi đi ghép sao thì ghép sao? Cái nào cũng ờ, Khải cũng đen đâu Mình phải tinh Khải một lần À giờ ép hả? Ừ xong mảnh rồi giờ ghép mảnh lên thôi À giờ giờ giờ giờ ghép một mảnh rồi đưa được đưa Khải ép Ngon Hợp lý được ừ, Ghép mảnh lên thôi Ra ba cấp là được Ok ok Rồi chờ Dương nha chờ Dương Sao nhân vào bên Khải bị ừ. hoàng kim như thế nào? <laughs> như là miền còn rồi kim nữa ép ừ. nhân phẩm Khải luôn ok ok <laughs> ok anh em xem cho khánh một like chia sẻ cho video này em ơi đó video này khánh xong xếp đồ rồi ok tương dũng ngựa đi ép cái đai sông tân này anh em ơi